chiều bên dòng sông lam anh gọi em cô gái lai đò chuyến đò chiều đưa anh sang sông anh thầm thương cô gái lai đò ngày này anh sang dòng sông in bóng trăng một câu vì anh trao nửa câu vì em thương củ sắn củ khoai mồ hôi chát mặn thương anh rồi nhớ đợi nghe em cứ chiều về cánh có lối em sang sông lấy trong bỏ mặc bên đò xưa quên câu thương câu chờ lời hẹn người ơi nắng chiều về sao diêu gọi trắng lên tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ấy anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ trên cánh đồng tôm cà còn thương nhau anh trở về sắn củ khoai mồ hôi chát mặn thương anh rồi nhớ đợi nghe em cứ chiều về cánh có lội bên sông cô lái đò giữa nay tròn mười tám bao năm tháng trôi qua trao mùa xuân anh trở lại Em sang sông lấy chồng bỏ mặc bên đỏ xưa Quên câu thương câu chờ Đời em người ơi Nắng chiều về sao diêu gò nợ duyên tình nợ duyên đất gái nên anh đi tìm câu vì sống